Bỏ đen vô không bắn Rồi tình huống này gãy rồi Có tự khoảng 20 người rồi Xe khui sơn bị tắt rồi Ráng ráng ráng sợ đại đây, đây, đây. Chạy chạy thôi đi chạy đi tìm mọi cách nó chạy đi tìm mọi cách nó chạy đi bây giờ mọi người rút lui đi rút lui má kêu hai ba xe tới rồi mọi người kéo dài tình huống quá lâu để cho tụi nó bắt cúp rồi hai kia tôi chạy ra ngoài rồi nha lúc này từ đầu cũng ra nên bỏ luôn không có theo nữa đồng quá đồng quá đồng quá ôi đồng quá ôi đừng mày rút tôi mấy cồn mấy cồn mới đến ngang tôi à xe còn tránh á rồi rồi rồi có ai chết không có ai chết không những ai đã nhận sát thương chuyển về hành ginh nhá rồi chúng ơi chúng ơi chưa chưa chưa chết đấy rồi những người chết thì uh, coi như là mình uh, không lên mất tế bạ đi bà lại đi đi những ai còn sống thì uh, bỏ tình huống nha rồi rồi nha tình huống thất bại là tình huống này bọn nó vây đông quá chạy đây chạy đây rút đây rút đây má nó đông khoảng hơn gần hai chục thằng mà nãy hồi nãy trước khi tình huống bắt đầu là khi ta có nói là nó tưởng trời ơi một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mình thì ờ, đó là Minh Thi đang bỏ lên đó nhưng mà mình thì không có thấy sao hàng rào nó có bao nhiêu người người ta báo chưa tới hàng rào thì có hai ra nó thấy mình thì á xong một xe nó chạy tới với mình thì Bây giờ báo lại tình huống này Các đối tượng ở trong nhà tập trung khoảng hơn 11 người đấy Vừa rồi Minh Thi vào à Không không Minh Thi mới vào Minh Thi mới đi tới ven đường thôi chỉ là mới xuống khỏi đường lộ thôi là tôi nó hùa ra rồi Rút đi Cho nên thôi mọi người bỏ tình huống này mọi người Bây giờ trước mắt chỉ bỏ tình huống thôi Những ai còn sống thì giờ lưu lại record để ờ, tiến hành truy nã riêng từ đối tượng nhé Không không không không không Không không có ai có đủ record gần Tại vì tôi... Bên bên đi tới tịch còn không? Đi tới tịch còn không? Tôi có địa cọt quay được tất cả đối tượng cầm súng Vô tôi tôi... Đeo mặt nạ không? cái đeo mặt nạ